Tuấn Tú TTF xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư thì à, cái, <clears throat> chào mừng quý anh chị nhà đầu tư quay lại với kênh YouTube của Tuấn Tú TTF hôm nay thì à, như các chị thấy là thị trường hôm nay nó biến động khá là khá là bất ngờ đúng không ạ thì à, đầu phiên là thị trường nó tăng hơi gáp đó, nhưng mà cuối phiên nó bắt đầu là quay lấp lại thì đầu tiên các anh chị thấy là mình chúng ta sẽ đi qua các cái biểu đồ trước ha rồi sau đó mình sẽ quay lại các yếu tố thị trường chung đây thì um, để mà bật chúng ta thay ừ. bật biểu, biểu đồ giờ chúng ta thấy giảm thấy dễ dàng thấy hơn thì uh, hôm nay á, thì uh, thị trường bắt đầu nó tăng hở gáp này các anh chị thấy không tăng hở gáp này nó tăng hở gáp và bắt đầu quay về cuối phiên càng về cuối phiên nó lại quay lại lấp lấp lại cái gáp cái cục ban đầu coi như là thị trường hôm nay là không có tăng uh, không hầu như không có tăng đúng không ạ quay chỉ có còn ngược lại là nó giảm nhẹ một chút đấy <coughs> đúng không ạ còn nhìn trên biểu đồ thì các chị cũng có thấy được là đây thị trường đầu phiên nó tăng bật gáp và tăng có có những lúc mà nó tăng đâu đó khoảng gần 9 đến 10 điểm sau đó quay quay lại lấp quay lại đi ngang thì thị trường hôm nay nó biết đâu cũng rất là thất thường Đấy. tuy nhiên nhìn chung thì thị trường hôm nay thì nó đi từ trên xuống dưới theo một cái chiều dọc đúng không ạ thì um, thị trường nó nó tăng bật gáp thì cũng không phải là quá bất ngờ bởi vì là thứ sáu tuần trước thì tiếp nối cái đà tăng kéo lên đó, thì uh, hôm, hôm nay thì đầu phiên là phái sinh là nó tăng hơi gáp rồi thì uh, tiếp theo đó thì chỉ số viên đích nó tăng nó cũng tăng thì cũng không gây quá bất ngờ trong cái tim của mình đấy thì riêng hôm nay thì mình vẫn chưa cho có, có ý định uh, là giải ngân giải ngân đơn những phiên như hôm nay bởi vì sao bởi vì là hiện tại thị trường đó nó mới test xong đáy thứ ba mới test xong đáy lần thứ ba thôi và chưa có các dấu hiệu là dòng tiền lớn đi vào đúng không ạ thì ờ, ở thị trường hôm nay á thị trường hôm nay thì là các bạn nhìn thấy các bạn thấy là hầu hết hầu hết là à, các cái tăng của thị trường hôm nay á, kéo thị trường hôm nay đều là các cổ phiếu của nhóm à, ngành ngân hàng và chứng khoán đấy hầu hết uh, tăng uh, kéo chỉ số về index đều nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán các bạn thấy rồi như là vip rồi là mbb techcombank lpb rồi ssi vnd hcm đấy và chiều ngược lại á, thì các cái cổ phiếu mà thuộc nhóm vn 30 thì nó quay lại nó lại kéo chỉ số đấy nó kéo chỉ số và các cổ phiếu mà ngày sừng ngày trước các bạn đánh giá là như một trong những cổ phiếu mà nó nó leader thị trường hay là những cổ phiếu có có các bạn gọi là cổ phiếu full room đấy thì hiện tại thì đợi, ở phiên hôm nay á, nó quay ngược lại nó kéo thị trường xuống nó kéo thị trường trung đi xuống đấy như là MWG GAT hay là Đức Giang hay là Masan hay là FPT đấy nó có một sự sự sự, sự một sự đạo lộ đạo ngược là rất là đáng chú ý ở giai đoạn này thì uh, gần cái, những giai đoạn này các anh chị thấy là dòng ngân hàng là dòng chứng khoán hồi phục rất là tốt dòng bất động sản thì cũng có hồi phục nhưng mà ở phiên hôm nay thì nó mờ nhạt hơn so với hai nhóm trước đấy đây thì dòng dòng ngân hàng á, thì có một số cổ phiếu nó tiếp tục tăng trần và chứng khoán cũng tương tự như vậy thì lát nữa chúng ta sẽ đi chi tiết từng cổ phiếu nhóm những cổ phiếu nào mà nó tăng trần những cổ phiếu những cổ phiếu nào à, mà nó lại à, giảm nhẹ đấy hoặc là dòng từng từng dòng nó sẽ có những cổ phiếu tăng trần có từ dòng có những mã cổ phiếu tích cực thì ở phiên hôm nay á, thì các bạn thấy các anh chị thấy là thanh khoản chỉ đó đâu đó chỉ qua thanh khoản của thị trường đó những 10.000 tỷ thôi thanh khoản rất là thấp thấp đúng không ạ thấp ở trong tất cả những phiên gần đây hồi phục gần đây các anh chị thấy không ạ chỉ khoảng 10.000 tỷ thôi đây thanh khoản khá là thấp này chỉ 10.000 tỷ đó chỉ bằng à, những cái phiên như vậy và các anh chị thấy là hầu như dòng tiền đó nó đang đứng ngoài thị trường đó. Ờ, dòng tiền của các nhà đầu tư hiện tại nó đang chờ vào ngóng chờ cái dòng tiền lớn của thị trường các cái dòng tiền tổ chức vào à. và nguyên nhân tại sao các dòng tiền tổ chức nó chưa vào thì mình cũng không biết chúng ta phải đợi thôi việc chúng ta là phải đợi thôi đợi dòng tiền tổ chức vào chúng ta mới tham gia kiểu như vậy đó còn dòng nhân dắt thị, thị trường hiện, hiện tại thì cũng mình theo thực mình theo mình thấy thực sự nó chưa có rõ ràng chưa có rõ ràng đấy ngoài dòng dòng chứng khoán và dòng bất động sản nhưng mà hai dòng này ấy, thì nó giảm khá là sâu từ từ vùng đỉnh có những cổ phiếu chiết khấu chiết khấu khá là nhiều tuy nhiên có cũng có có những cổ phiếu mà nó chiết khấu ít hơn đấy và ngoài ra thì đà hôm nay có một số các cái dòng mà nó đáng chú ý khác như dòng họ cổ phiếu của FLC sau khi có thông tin à trước khi đã có thông tin chủ tịch à, bầu ban cái chủ tịch bầu ban lãnh đạo mới của FLC ấy, thì tân chủ tịch của FLC là ông là em rể của ông Tịnh Văn Quyết em rể hay là anh rể gì đó của à, ông Trịnh Văn Quyết đấy và cái dòng tiếp theo mà đáng chú ý mà tăng mạnh ở ờ, ờ, ba bốn phiên gần đây chính là dòng cổ phiếu ờ, dòng của nuôi chăn nuôi heo á dòng mình gọi là dòng heo đi đấy, dòng chăn nuôi heo như là à, cái gì à, BAF này rồi là Hoàng Anh Gia Lai hay là Dabaco kiểu như vậy thì những cổ phiếu đó thì Ừ, theo thông tin mình nắm được á, là giá heo hơi gần đây đang tăng đang có cái có cái sự tăng trở, trở lại đấy có sự tăng trở lại à, còn nguyên nhân sâu xa đằng sau thì mình không rõ thì theo thông tin mình nắm được từ một người em mà làm trong ngành là người là như vậy đấy thì nó được phản ánh vào giá heo rồi phản ánh về giá heo rồi tuy nhiên đối với các dòng này thì mình thấy là cái tính đầu cơ nó hơi cao thì mình cũng rất là à, hạn chế ở và mà thị trường hiện tại nó chưa có ổn mà rất hạn chế rủi ro uh, thực ra thì ở, thị, ở trên thị trường hiện tại ấy, là những cổ phiếu mà để mà mua được ấy, thì nó cực kỳ hiếm rất là ít rất rất ít chưa uh, ờ, chưa đếm hết trên đầu ngón tay là con các anh chị có thể giải ngân ở một tỷ trọng rất là nhỏ đấy mà hầu hết tất cả những cổ phiếu mà dẫn dẫn dòng à, lát nữa mình sẽ đi qua một số dòng mà nó đang sức mạnh nó đã yếu rất nhiều rồi À, để các anh chị thấy rõ là những dòng nào mà các chị nên cần tránh ra ở nhịp này à, có thể là nhịp trước là nó mạnh nhưng mà nhịp này nó mạnh nó không mạnh nữa thì thì những cổ phiếu này thì mình đã khuyến nghị rất là rõ ràng ở trong trong cái room nhà đầu tư rồi khuyến nghị từ trước rất là lâu rồi đấy và hiện tại khách hàng ở trong khách à, hàng khách hàng ở à, bên mình ấy, thì cũng không có giải ngân gì dịp này cả đang cầm tiền và ngồi quan sát thị trường thôi à, thì chúng ta sẽ đi qua một số các cổ phiếu của các cái nhóm ngành mà nó nó nó đáng chú ý gần đây Đó. đầu tiên là nhóm ngành chứng khoán chứng khoán thì một số mạng mà nó đáng chú ý ờ, là gì à, mình đánh ví dụ như cổ phiếu hôm nay có một số cổ phiếu tăng trần như là ART thì mình đánh giá không cao ART nha con này thì mình đánh giá mình không thích con này lắm ART dòng họ cổ phiếu dòng họ quyết thì mình không thích lắm đấy con này á, thì mình thấy nó là bó cung này còn chứng khoán Everest không thích này thì cổ phiếu mà mình mình mình mình muốn là giới thiệu mọi người để mọi người cùng theo dõi đầu tiên là cổ phiếu HCM đây cổ phiếu HCM thì nó chỉnh khá là sâu từ vùng vùng đỉnh rồi chỉnh khá là sâu từ vùng đỉnh đấy các chị theo ạ hiện tại là cái vùng này vùng cái vùng hỗ trợ khá là cứng của nó các chị thấy này ngay tại tại cái đây này nó hồi lên rất là mạnh mẽ này hồi lên mạnh mẽ này đó những cây này này đó nó hồi lên rất mạnh mẽ các vùng cái vùng này này rồi nó hồi lên nó hồi lên đúng không ạ thì đây là cổ phiếu HCM nha còn nếu cổ phiếu này thì mình nếu mà target nó ở đâu á gọi là mình các anh chị có thể là dịch xuống dịch chuyển dịch chuyển xuống cái cái thanh này xuống Đấy. ngay mình nghĩ là ngay ở cái vùng này nó chạm vùng này thì anh chị có thể cân nhắc chốt được rồi đâu đó khoảng vùng 24 à, 24.1 là anh chị có thể cân nhắc à, hiện thực hóa lợi nhuận rồi đúng không ạ Đấy. đối với cổ phiếu HCM rồi cổ phiếu tiếp theo á, là cổ phiếu của BSI đây cổ phiếu này cổ phiếu này tăng khá là tốt tăng khá là tốt nghe Đấy, cổ phiếu BSI này thì à, đối với cổ phiếu BSI á, thì hiện tại thì nó đã là nó test hai đáy rồi đấy thứ nhất đây đấy, các chị à, cân nhắc giải ngân thì nó cũng khá là an toàn với à, cân nhắc nhưng mà và anh chị phải cân nhắc tốt nhất là cân nhắc thì trọng mà thực ra mình nghĩ là nó cân nó test đáy là ba điểm luôn này đấy đến 3 điểm Đấy. gần nhất cái mã này thì nó khá là toàn target của nó thì đâu đó khoảng là 28 là chỉ có thể uh, chốt chốt lần lợi nhuận được sau này thì nếu mà thử cái sức mạnh của nó thì tốt hơn thì chúng ta cân nhắc cover lại cũng không có quá muộn nhưng những giai đoạn mà thị trường nó nhảy cảm như hiện tại thì mình nghĩ là các uh, chỉ cần uh, chúng ta mà có lợi nhuận mà nó, nó ổn chúng ta nên cân nhắc bởi vì thị trường ở giai đoạn này nó cực kỳ khó đánh kiếm lợi nhuận giai đoạn này cực kỳ khó Đấy. thì để báo để đảm bảo an toàn lợi nhuận đấy, thì mình nghĩ anh chị nên cân nhắc đấy. nếu thị trường nếu mà cái lợi nhuận nó đạt cái target ấy, cân nhắc lăn chốt à, cổ phiếu thứ hai thứ ba nữa là VND VND VND là một cổ phiếu nó hồi phục khá là tốt mình nghĩ cái cái cản vùng nó thì quanh quanh đâu đó khoảng target của nó khoảng 21 21 là các chị có thể cân nhắc à, thực hiện hiện thực hóa lợi nhuận 21.23 quanh vùng này này Đấy. quanh vùng này đấy 21.23 là như có thể lăn chốt và bảo vệ lợi nhuận được rồi đấy đối với cổ phiếu chứng khoán Bảo Việt ấy, thì ờ, Bảo Việt thì mình đánh giá không cao nha đánh giá mình đánh giá không cao hay là SSI SSI thì mình chức mạnh của nó khá là mình không không thích lắm cái giận này đấy. đấy hoặc là cổ phiếu FTS cũng được FTS thì mà hiện tại thì nó hiện tại nó tăng khá là nhiều rồi nó tăng từ 26 lên 37 này. tăng 10 giá rồi và đây là vùng này các anh chị thấy là khá cửa nó dày đặc luôn này quanh đây là nó dễ bị đạp xuống lắm còn đối với cổ phiếu STS thì mình không khuyến nghị mua thêm nữa đấy vì này các chị có thể mua nhưng mà những cái này thì hạn chế nha mình nghĩ là không nên mua nữa đấy trên đây là cổ phiếu của dòng đối với các cổ phiếu của dòng chứng khoán thì tiếp theo là cổ phiếu của dòng ngân hàng dòng ngân hàng nhé dòng ngân hàng á, thì à, mình thấy là chỉ đã cũng được trừ một số ngân hàng thôi như là VIB VIB đấy VIB thì mình thấy sức mạnh nó khá là tốt nha mình thì mình mua <laughs> mình có mua ngân hàng ở khúc này này bây giờ mình hôm nay mình bán này đấy VIB thì mình có lại đâu đó khoảng 5 phần trăm á bán này hôm nay mình bán này đấy VNB thì mình nghĩ cái target của nó thì chắc lên khoảng 26 26 là được 26 là các chị có thể bán được rồi lăn chốt được rồi 26 hoặc là đâu đó khoảng 27 à, 27 là cùng là các chị nên bán Đấy, đầu tiên là VNB rồi tiếp theo là cổ phiếu LPB LPB à với LPB thì mình nghĩ đoạn này thì không nên mua con này LPB mình thấy không ăn thua cổ phiếu ngân hàng quân đội à quân đội thì đối với mía của hàng ngân hàng quân đội thì nhịp này thì mình chưa là nó chưa mạnh lắm đấy STB à STB mình nghĩ anh chị có thể canh giải ngân được đấy, đợi xem thế nào nhưng mà con này nó test cả một um, test này nó test này là một đáy này hai đáy này đó nó test hai đáy này nó test thật là một điểm này 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm đấy nó test khá là dài thì cái vùng cái vùng này là vùng nếu mà <coughs> anh chị nào xác định mua con à, STB này thì canh nó vùng nó xuống 18.99 à, mua và đợi lên vùng này thì bán cũng được chờ hoặc nói thì có thể cân cân nhắc chờ tiếp đấy. còn nếu mà con này thể hiện rất mạnh tốt đó, thì lên vùng 25.25 à, là anh chị có thể cân nhắc bán được rồi đấy bản Việt thì mình thấy khá là yếu VIB VIB Việt Á thì ngân hàng này con này ngân hàng này mới lên sàn cho nên là rất là khó nói với đối với nó ACB ACB thì nhịp này thì mình không đánh cao lắm đó. nó khó đánh mà cái cái đoạn đánh nó khá là lọc các bạn chị ạ khá là lọc VPBank VPBank thì mình nghĩ con này cũng khá là ổn đó khá là ổn à, tuy nhiên thì uh, thật ra thì đối với VBank thì sáng nay mình có mình có bán rồi tại vì bán hồi ờ, hồi vốn mình tại vì mua cái điểm mua mình mua cái này này ngay cái này luôn á sau nó tăng lên đây sau là T12 T3 về cắm mắt xuống hôm nay đã lên lại hồi phục lại đấy đó là đối với cổ phiếu VBank thì con này thì thấy nó cũng khá là ổn nhưng mà mình mình, mình, mình bán này mà mình mình thấy nó kiểu như nó không có không có đánh cái cái cái cái nhịp đánh của nó không có gọi là nó nó phiêu á, à, kiểu như vậy ừ, nó không có tính đầu cơ một tí kiểu kiểu như vậy á đấy nó không có đánh nó không có cảm giác không khoái lắm HDB HDB con này à, mình mình không thích con này lắm nó test hai đáy rồi các chị có tùy anh chị có thể cân nhắc nha à bit bit bit chìm này à, bit có thể anh chị bit hả bit thì nếu mà cổ phiếu đối với cổ phiếu bit này á, thì mình nghĩ anh chị đợi nó chỉnh xuống lại để chị mua tiếp nha cái con này có thể anh chị có thể cân nhắc tham gia được này nhưng mà đợi nó chỉnh xuống đâu đó khoảng vùng ví như vùng 30 á đây vùng 31 là các chị có thể mua được rồi đợi nó chỉnh xuống vùng 31 các chị mua nhưng mà nhịp, nhịp giờ thì mua không được đâu mua nó không không không ngon BID á à, AIB AIB thì con này nhịp, nhịp này không, không ăn thua đó. Ờ. Ờ, đó là một số các cổ phiếu dòng ngân hàng thì mình có nói lại đó mình có nói rất là cụ thể đó các chị có thể ờ, lấy bút giấy bút ghi lại cũng được à, và tiếp theo là một số mà dòng mà à, dòng về bên à, thịt heo nhá và BAF này con này thì nó cũng mới lên sàn thôi và cái cái cái cái lượng cung của nó cũng rất là ít rất là hạn chế tuy nhiên hôm nay cái, hầu hết các cổ phiếu khác thì nó đang trần cảm nhưng hôm nay ông lăn quay ra ông ông ông, ông ra đấy anh có đối với các mã này á, đối với con BIF thì các chị mua nhịp dụ như vậy này Đấy. Đấy. hoặc là nhịp này nó siết nó siết nhịp mà nó siết nền như vậy siết nền ngắn như vậy các chị có thể mua được còn như đối hiện tại thì nó đi nó đi quá nó đi quá rồi và mình nghĩ nó sẽ chỉnh về đâu đó quanh quanh vùng này thôi quanh vùng này thì các chị thì mua được 29.7 này các chị thấy đoạn này, này. nó siết nền rất là chặt này. mua đoạn này cũng được rồi à, 29.7 mà lên 30 đến 34 là cũng lời cũng được là 4 à, cũng được à, 5 6 5 30 cũng được là ở ờ, đâu đó khoảng 10 phần trăm rồi rồi đó ba giá bốn giá ừ 10 phần trăm bán được rồi kiểu như vậy đấy tối con này nếu mình mình sẽ chờ về nó về xích quanh vùng này thì vùng 29.7 thì có thể mua được đấy rồi tiếp theo là cổ phiếu Dabaco Dabaco Dabaco gần đây à, các anh chị thấy nó cái, cái cái nó rất con này thì hiện tại mình thấy nó cái tính đầu cơ nó khá là cao á khá là cao đối với con này Anh chị nó rơi nó rơi rất là quyết liệt này nó rơi y chang của cái dòng bất động sản luôn nó rơi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 phiên nó hồi lên đúng không ạ đó là Dabaco các bác cô con này hôm nay là nó tăng trần trần từ đầu phiên luôn Đấy. hay là cổ phiếu của HAG một nhân vật à, huyền thoại và rất là nổi tiếng trong giới bóng đá và Đấy. ngày xưa được gọi là tỷ phú à, mục tiêu của Bắc Đức là tỷ phú thế giới ở à, tỷ phú đầu tiên đô la đầu tiên Việt Nam tuy nhiên là ước mơ của bác không thành Đấy. Bắc Đức à, hiện tại thì đối với Hoàng Gia Lai á, nó thì HAG này thì nó là một cổ phiếu nó thuần đầu cơ cái tính đầu cơ nó của nó rất là nặng đó. tính đầu cơ hoàng gia lai rất là nặng các chị thấy là này hầu hết là tất cả là lệnh bán rồi này lệnh bán này hầu hết toàn là lệnh đã bán luôn lệnh mua cũng có mua này bán đấy nếu mà mình mình có dòng hôm nay dòng này mình cũng sút thiệt mình mình có mình cũng sút thì cũng không ai đoán được vùng này mà các anh chị mua đâu khó lắm đó thì đó là một số ít các cổ phiếu mà có thể tham gia mua ở giai đoạn hiện tại đó. cho nên là các anh chị à, một là một nếu mà chị tham gia thì chỉ tham gia ở tỷ trọng nhỏ thôi hoặc là hoặc là các anh chị ngồi ngoài luôn rút tiền ra ngồi ngoài đi làm việc khác đi làm công việc chính của mình à, chị à, chỉ cần cuối ngày các anh chị à, lên trang lên lên lên ở trong ờ, Zalo của mình các bác chị đọc tin hoặc là uh, coi YouTube của mình là được rồi khi nào đến điểm vào thì mình sẽ báo cho chị tham gia thật ra thì để đến viết bùng nội theo đây theo đà các chị tham gia sau đó một hai hôm cũng không có muộn đúng không ạ tại vì hiện tại nó còn rất rất rất là nhiều cơ hội để các chị tham gia được ở thời điểm hiện tại thời điểm bây giờ mua vào nó khá là rủi ro ừ. tùy anh chị cân đối nha à, về còn thị trường ngày mai ấy, thị trường ngày mai ấy, thì đối với thị trường ngày mai ấy, hả mình nghĩ uh, thị trường ngày mai nó vẫn là tiếp tục vượt và đi lình xình lình xình quanh quanh khu này thôi uh, đối với tâm lý thì thận thận trọng của ngày hôm nay nha thì ngày mai đầu phiên mình nghĩ thị trường nó sẽ giảm thì khả năng cuối phiên nó sẽ hồi lên quanh bằng cái vùng này bằng cái vùng 1207 này đấy 1207 cùng hoặc là cùng lắm là lên quăng 1217 à, thôi tầm giá đó là cùng lắm rồi khó có thể bứt thoát lên được đấy hiện tại cái tâm lý ờ, thận trọng rất là nhiều rất bao trùm thị trường nhân rất rất khó để mà có thể đầu tư mà thắng lợi giai đoạn này Ờ, nếu cái cái doanh nghiệp nào mà có thể là à, mua mà thắng ăn bằng lần á thì chỉ có là họ FLC mà thôi FLC từ vùng đáy lên đến hiện tại là tăng 70 phần trăm 70 75 phần trăm đúng không ạ còn ngày mai nó tăng nữa hay không thì chúa mới biết được có khả năng nó tăng tiếp ấy. còn khi lúc nào nó ít úp bua thì hỏi úp bô thì hỏi anh anh cho tân chủ tịch còn mình mình cũng chịu đấy đối với đó là dòng cổ phiếu FLC nha còn nếu mà ai đó mà hỏi mình là có nên bán hay không mình nghĩ là có ăn rồi là sút kiếm được lời lợi nhuận giai đoạn này là cực cực kỳ khó chỉ cần anh chị kiếm được liền thì mình chia mình xin khuyên các anh chị là nên à, không nên tham quá không nên quá tham quá tham lam hãy để chừa cho phần cho những người vào sau nữa đấy chúng ta ăn vậy là đủ rồi bạn toàn vốn rút về cái đạn đừng có ham làm các bạn nghĩ là nó lên 10 hay là 15 nghĩ gì đúng không đấy lên giá 10 các bạn ngủ mơ à cho nên mà hiện tại đối với dòng cổ phiếu SMC nhà cái thanh khoản của nó nó kém này rất là nhiều rồi cho nên là mình nghĩ là giai đoạn này mà anh chị nào mà ăn thấy ăn được từng vùng đáy thì lên ăn được rồi thì đến nhạ ra thì được rồi nhạ ra đi <laughs> rồi đó. và ở giai đoạn này nhá đối mình thì mình theo mình nhá để các anh chị nên hạn chế mua bán quá nhiều à, tại vì mình thấy có một số các anh chị là theo hội nhóm theo một à, nhà tư vấn nào đó thì tùy các anh chị nha nhưng mà các anh chị mua mỗi ngày các anh chị mua 10 có có ngày nhưng mua 14 15 mạng ngày nào ít thì thì mua năm bệnh mạng mày bạn mạnh bệnh mạng cổ phiếu mà các chị giai đoạn thì đừng khó như vậy mà các chị mua như vậy thì các chị có khả năng thắng có cao không khả năng thắng có cao không rất là khó rất là khó rất là khó bởi vì uh, các anh chị khi khi người ta sâu tài khoản cho anh chị là lúc họ chốt họ chốt lệnh rồi đúng không ạ tại vì người ta chốt lệnh xong người ta mới báo cho các bạn đấy đúng không ạ và hoặc là người ta mua người ta mua xong người ta mới báo cho các bạn cho nên người ta lúc nào người ta mua giá tốt hơn các chị lúc nào người ta cũng mua giá tốt anh chị và lúc khi mà một các nhỉ nghĩ rom của người ta hàng ngàn người ra hàng ngàn khách hàng ra đúng không cùng một cùng hàng từng ấy con người mà chỉ vào vào mua một mạ thôi là nó các bạn các bạn biết là nó trần cứng các anh chị phải mua sau người ta một phiên hoặc là bán sau chỉ sau bán sau người ta một phiên à, người ta mua là nó trần bán là nó sản thế anh chị làm sao anh chị so sánh lợi nhuận người ta được trong khi người mỗi phiên mỗi cổ phiếu người bệnh người ta các bạn trong cái lập nó lập trong cái phải sell người ta lời đến 15 đến 20 phần trăm đúng không các anh chị có khi còn lỗ nữa cho nên giai đoạn này mình nghĩ là các anh chị nên tự cân đối tự quản trị lại cái rủi ro danh mục tài khoản của mình không nên quá tham lam ở giai đoạn này đúng không mua ở mức vừa phải khi mà các bạn cảm thấy nó à, cổ phiếu nó an toàn đấy rồi ờ, cảm ơn các anh chị đã <clears throat> xem là video hết video này thì các anh chị nào mà có cái câu hỏi nào thì cứ bỏ comment ở dưới ở dưới các video mình sẽ trả lời cụ thể Đấy, cảm ơn mọi người